đứng thử trời ơi ngắm kiến cả một tiếng có đau nãy giờ mà trời ơi đây là đồng hụt á hả trời ơi chừng nào đi học mà giờ ngơ nôn quá vậy điệu quá chị ơi không nôn đi học sao thử lâu vậy đứng ngắm kiến lâu vậy hả trời ơi mặc váy mà đứng chẳng hạn mô đen quá mô đen quá ha chẳng hạn à đó ai đó ai đó nó nghe mà mà nghe kìa lớp mấy nó mà nghe rồi nay ngày mấy 30 tháng 12 hả 2021 29 hay 30 29 hả ôi điệu quá chị ơi chị báo chân điệu quá chị báo chân ơi rồi được rồi lên đi thay đồ ra xuống phụ mẹ nấu cơm nè